chào các bạn mình vừa mới cài đặt xong cái ứng dụng bột cua 2019 bây giờ mình sẽ mở ra và hướng dẫn cho các bạn chơi thử cái bản game này bản game này là hoàn toàn đẹp và tuyệt đối luôn rất là nhiều hiệu ứng ngoài bản game này ra thì bên mình còn làm rất là nhiều những bản game khác 2017, 2018, 2019, 2020 game bầu cua trên điện thoại có điều khiển hoặc không có điều khiển để cung cấp cho các bạn những quy luật đánh ở đó thì bên mình đều hỗ trợ cho tất cả các bạn luôn các bạn nhé ừ, các bạn xem lúc khởi đầu như này thì ờ, game chơi rất là đúng và chính xác đó các bạn thấy không những hiệu ứng bóng đèn của nó nó nhảy báo cho mình biết là đúng hay sai nó bán trên khai hết đó rất là đẹp hai con cá đó con câu nhảy như này con rơi này có vài các kiểu và bây giờ mình sẽ à, test thử công thức đánh cho các bạn coi à, cho các bạn hiểu rõ về nó cũng như là chơi nó hiệu quả hơn nếu như các bạn mà cần thì các bạn có thể alo trực tiếp cho mình theo số điện thoại phía dưới để mình có thể là cài game cho các bạn và giúp cho các bạn là có được bản game cho nó hiệu quả hơn bây giờ nha xong ngẫu nhiên này rồi bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn xem để cho các bạn là biết được độ chính xác của nó tới đâu đến chính xác thì các bạn là hãy comment với mình nhé ở đây là có hai con cua và một con tôm hai con cua con phương cua ở đây ấy là chúng mình đã quy ước nó bằng hai điểm rồi 2 cộng 2 là bằng 4 con tôm ở đây một điểm cộng cho một nữa là bằng 5 đó thì à, nhưng mà công thức của bên mình cung cấp ấy, hiện nay ấy, nó sẽ như thế này hai con trên cộng lại cộng thêm cho một rồi trừ 6 hai con trên thì hai con này này hai con này con này bằng hai này con này là bằng một tổng nó là bằng 3 cộng cộng vào với nhau được 3 nút rồi ta cộng thêm cho 1 bằng 4 rồi trừ cho 6 nếu dưới 6 thì trừ cho 6 nhưng mà ở đây không có 6 thì ở đây là mình sẽ đánh thẳng con số 4 luôn và con 4 uh, ờ, nó được ờ, định vị bằng con bầu con bầu đây này bây giờ mình sẽ sóc lên và vui ra thử cho các bạn coi thử có con bầu không nha có một con bầu hoàn toàn chính xác luôn này rất là chính xác luôn em sóc ngẫu nhiên thêm một vài ván nữa là chúng ta sẽ muốn này đó ví dụ như ván này là hai con cá hai con cá ở đây ấy, là bên mình đã quy ước là ba nút cá hàng ba ba với ba là bằng sáu nút cộng cho con cua hai nút nữa thì bằng tám nút đó 8 nút nhưng không phải công thức nào cũng đánh 8 nút đâu mà đây công thức ở bên mình cung cấp ấy. công thức bên mình làm ấy công thức bên mình thiết kế cho cái game này ấy, như sau hai con này này hai con đầu tiên chúng ta nhìn thấy cộng lại với nhau con cá là bằng 3 nút rồi cộng cho con cua bằng hai nút thì nó bằng 5 nút tiếp tục sau đó ta cộng thêm cho một một thì nó bằng 6 thì 6 của nó nó bằng kết quả là 6 thang điểm của nó mà thang điểm của nó là trừ cho 6 thì ta khi ta trừ cho 6 rồi nó bằng 0 thì cái ván này ta quất con gà sóc này chính xác 100% con gà luôn các bạn ạ đó có con gà hoàn toàn chính xác luôn thì tất cả các bản game ở trên mạng thì bên mình hiện tại đều có hỗ trợ làm cho mọi người để cho mọi người có game chơi đó bây giờ sóc tiếp lấy ván này nhá mở được rồi ván này có hai con gà con gà thì được ờ, bên mình mặc định là bằng không nút không nút và cộng cho con cá con cá là ba nút rồi không cộng 3 là bằng 3 cộng thêm cho một là bằng 4 4 nhỏ hơn 6 tao quất luôn con 4 con 4 là con bầu là dạ, chúng ta cùng nhau sóc và vui ra coi có con bầu không nha hai con bầu luôn các bạn hoàn toàn chính xác luôn hai con bầu luôn sóc ngẫu nhiên để lấy ván chúng ta quấn này đó như con này đi con này có con nai và con cua đó đâu con nai con cua con cá thì bây giờ là dựa theo công thức á, thì chúng mình sẽ phải lấy là cái con này hai con trên điện thoại đấy alo em mua con nào thì em cắt con đó thôi ừ. đúng rồi em mua con nào thì ta cắt con đó thôi không em mua con nào thì cắt con đó à. đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng anh làm trước cho rồi cái gì đấy thì khi chơi thì em cứ, cứ nhớ con đó em cắt thôi à, có thể là cắt hai con để em ghép lại thành bốn vị cũng được ừ. rồi, rồi, rồi, rồi. thì anh bảo rồi là từ 90 cho tới 99 phần trăm mà tỷ lệ cao vậy chứ đâu có sai được đâu em cứ nói chung là em cứ nói chung là em cứ qua em thử trước cảm thấy nó đúng và mình cảm thấy là mình có cơ hội mình chơi được thì mình mang về mình chơi chứ anh cũng chẳng có gò bó bắt ép gì cả còn vấn đề là về quê khi em về quê để em chơi được hay không thì nó là một câu chuyện khác Đúng. Ừ, anh không thể biết trước là sao anh nói được nha yeah. ừ đó thì ờ, vừa rồi là có cuộc điện thoại thì tôi vừa mới trả lời xong và bây giờ tôi xin phép được ờ, đánh ván này nha các bạn ván này ấy ván này ở đây chúng ta có là con nai này con ờ, tôm và con cua thì ở đây ở đây là cộng cộng hai con này thôi nha con nai con nai thì chúng tôi đã ở đây là tôi đã mặc định cho nó kết quả bằng năm rồi này thì tôi cộng cho con tôm bằng một nó là kết quả bằng sáu tổng của hai con này nhớ nó cộng thêm một nữa nhé thì bằng 7 7 lớn hơn 6 trừ cho 6 nó 7 lớn hơn 6 trừ 6 con dư 1 thì quốc con tu khi sóc này mở ra thì chắc chắn 100% là ván kế tiếp này nó kiểu gì thì kiểu nó sẽ có một con tôm luôn này đó các bạn thấy không nó hoàn toàn đúng luôn hay lắm thì cái game này nó gọi là game hack và hiện tại bây giờ là tôi đang dạy cho các bạn cách tính công thức và tính quy luật rồi à, vừa xong ngẫu nhiên vài ván thì bây giờ là chúng ta có gà cua và nai thì à, dựa theo công thức thì tôi sẽ đánh con gà bằng không con cua con cua bằng hai không cộng hai ấy thì nó sẽ bằng hai ta cộng thêm cho một nữa nha các bạn cộng thêm cho một nữa thì nó thành 3 3 vẫn nhỏ hơn 6 nhưng mà, nhưng mà ta sẽ do dựa vào các bạn công thức thì ta sẽ quất vào con cá xong này khui coi các bạn coi cùng tôi coi thử xem khui là có con cá không nha có con cá hoàn toàn chính xác luôn sóc này ngẫu nhiên này à, khi mà cái bản sóc này ấy, nó phục vụ cho hai người một là người làm tay con và hai nữa là người làm tay cái thì các bạn chơi loại hình nào thì các bạn cứ bảo tôi tôi sẽ giúp cho các bạn bây giờ tôi khui ra và tôi đánh ván này nha rồi ván này có con cá và con gà và con nai thì bây giờ dựa theo công thức thì chúng ta sẽ đánh là con gà con gà cộng cho con cá rồi cộng thêm cho một và trừ cho 6 nếu nó lớn hơn 6 nha à, con cá ở đây con cá lên bằng 3 nút này con gà là bằng không nút đó 3 cộng 0 thì vẫn bằng 3 rồi nhớ phải cộng thêm một nha công thức của nó là cộng thêm cho một thì à, là bằng 4 4 là vẫn nhỏ hơn 6 thì ta chỉ có quất con 4 thôi và con 4 mà khi chúng ta sóc khui ra thì nó là con bồng có con bồng đây hoàn toàn chính xác à, nếu như các bạn là có yêu thích game này thì các bạn có thể là alo cho tôi tôi sẽ cài đặt và hát cho các bạn bản game này để các bạn chơi các bạn nhé thì um, chi phí cũng rẻ thôi um, cảm ơn tất cả các bạn <coughs> đã theo dõi video và nếu như bạn cần thì hãy giúp đỡ tôi để chúng tôi có thể kiếm thêm được một chút tiền và để gắm cái lộc của mình cho các bạn thông qua các bản game này các bạn nhé rồi chào và tạm biệt các bạn hẹn gặp các bạn trong những video tiếp tiếp